Xin chào các bạn Ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách uh, vệ sinh cái máy giặt LG lồng ngang về vệ sinh uh, những cái bước cơ bản nhất mà các bạn có thể um, vệ sinh trực tiếp tại nhà thì um, đầu tiên ấy, thì các bạn sẽ phải rút điện rút nguồn điện ra đã nguồn điện sau đó các bạn khóa cái đường nước lại thì vệ sinh đầu tiên thì chúng ta sẽ ừ, vệ sinh cái bộ lọc của lưới lọc của nước cấp vào máy giặt đây các bạn vặn ra như này sau đó các bạn sẽ thò tay vào đây để bóc cái lưới lọc ra đó đây thì các bạn nhìn thấy ở đây là lưới lọc nó sẽ bị bẩn như này có bùn đất gì xét nó bám vào đây như này đó thì các bạn à, sẽ à, dùng à, cái bàn chải và các bạn đánh nó ra rồi sau khi vệ sinh xong thì các bạn lại cắm lại và vặn lại cái đường nước cấp Vâng. tiếp theo là các bạn à, vệ sinh cái đường nước à, xả ở phía góc dưới của cái máy giặt nhé góc dưới phía bên phải của máy giặt đây các bạn sẽ rút cái đường đường nước xả này ra Đó. mình nhấc hẳn cái này ra đây là cái nước uh, xả giặt nó còn uh, thừa và đọng lại ở trong đây sau khi xả xong thì các bạn lại uh, lắp cái uh, bịt đã, như này rồi các bạn nhét nó lại vào trong tiếp theo đây là cái bộ xả cặn nhé thì các bạn vặn ngược theo chiều kim đồng hồ để tháo nó ra đây các bạn sẽ thấy rác nó động ở đây đây có cả <laughs> hạt hướng dương <laughs> đây các bạn sẽ dùng cái cái bàn trái để có thể trái nó ra nhé đó thì chắc là hạt hướng dương ờ, ăn ờ, nhai cắn đợt Tết vừa rồi đây Ở, ờ, xong các bạn uh, cho cái bàn trái vào đây để các bạn cọ cái này ra ok đó các bạn vặn lại cái lọc này <coughs> lọc cặn này đó. sau đó lắp lại ờ, cái này. tiếp theo là các bạn ờ, sẽ vệ sinh đến cái ờ, cái ổ ở à, cái khoang chứa bột giặt này nhé chứa bột giặt và nước giặt thì các bạn kéo ra thì các bạn sẽ ở đây sẽ có một cái ờ, chỗ ấn này nó ghi chữ put này các bạn nhìn vào đây nhé ấn xuống này các bạn rút ra đây nó có một cái nẫy bạn ấn bạn sẽ tháo ra được thì cái này sau một thời gian các bạn đổ nước giặt hoặc bột giặt vào thì nó sẽ bị động như này, đây các bạn nhìn đây sẽ bị động những cái bẩn như này đó thì uh, tôi sẽ ừ, tiến hành rửa nó đi à, lắp lại như cũ nhé các bạn để lắp lại như cũ à, vào đây thì các bạn lại ấn cái chỗ nấc này một chút nhé để cho nó vào rồi à, xong tiếp theo là các bạn sẽ vệ sinh đến cái lồng máy giặt cái lồng máy giặt này thì các bạn sẽ có nhiều cách vệ sinh khác nhau các bạn có thể dùng cái uh, baking soda hoặc là dùng cái nước giấm để các bạn cho vào đây và quay cái lồng giặt và ở đây thì mình sẽ cái phần đấy thì các bạn sẽ ừ, chủ động để dùng các cái chất tẩy rửa bên trong lồng giặt nhé còn đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là vệ sinh đây các bạn sẽ nhấc cái miếng cao su này ra kéo cái miếng cao su này ra thì các bạn có thể nhận thấy ở đây này rất là bẩn đấy này các bạn nhìn đây này đây rất là bẩn nhé đó thì cái này thì các bạn nên vệ sinh định kỳ khoảng tầm à, đây các bạn nhìn này vệ sinh định kỳ khoảng tầm à, một hai tháng các bạn phải vệ sinh một lần đó đấy thì các bạn cái này thì các bạn chịu khó là các bạn lấy ờ, các ờ, đồ cọ bạn cọ nhé cọ xong sau đó là các bạn um, dùng vòi nước để xả các bạn uh, càng chịu khó vệ sinh được thường xuyên thì cái cái cao su này của bạn nó đỡ bị mốc đây chính là cái hiện tượng bị mốc này, này các bạn nhìn vào đây đấy đây cao su nó bị bám mốc này thì cái này có các bạn có thể dùng hóa chất để à, cọ nó ra nhé đây các bạn nhìn này đây là xong khoảng tầm một tháng mình không vệ sinh mà nó đã bẩn như này đó rất là bẩn sau khi ờ, các bạn ờ, cọ ờ, xong như thế thì bên trong này nó sẽ chứa các cái nước bẩn này các bạn sẽ chuyển bật máy lên cắm điện vào bật máy lên thôi, mở van nước này các bạn chuyển bạn bật máy lên nhá và ừ, chọn sang cái chế độ chỉ xả thôi nhá các bạn cái vòng quay này các bạn cho về không này đấy thì các bạn xả cái nước bẩn đi rồi đấy là các bước mà mình hướng dẫn cho các bạn vệ sinh cơ bản về máy giặt lồng ngang LG thì các bạn những cái bước này rất là đơn giản và dễ dàng thì các bạn có thể thực hiện thao tác ngay tại nhà thôi cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại